Xin chào quý vị và các bạn à, Thị trường à, chúng ta thấy là rung lắc khá là mạnh Liên tục rung lắc Và sau đó được hồi phục cuối phiên Vậy à, với việc rung lắc như thế này Thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là thị trường Có thể tiếp tục hồi phục hay là tiếp tục đi xuống trong thời gian tới ạ Thì trong à, một vài phút nữa chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay ạ. Xin chào bạn à, Đặng Văn Bình. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào bạn Hoàng Tùng, Nguyễn Mạnh, Dương Mạnh Hùng, Cao Tuấn, Ngô Văn Dũng, Đặng Văn Bình, uh, Lê Đại Thương à? Nguyễn Trang Hiệp Trần Hiệp Võ Nguyễn Bích Thị Nguyễn Thị Bích Ngọc Trần Văn Minh và tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi à, livestream hôm nay hôm qua thì chúng Dũng có nói rằng là thị trường nếu bình thường á, khi mà chúng ta thấy là phần lớn là à, số đông đưa ra cái kết quả à, thị trường thực tuy nhiên là hôm nay không phải là hồi phục đâu ạ nếu về góc độ nào đó thì hôm nay cái việc mà hồi phục ngay từ buổi đầu á hay từ ban đầu thì cái việc mà hồi phục như vậy với khối lượng yếu thì kiểu gì cũng test lại nha các bạn này bao nhiêu các bạn thấy là trong cái quá trình mà thị trường nó hồi á mà nó không có cầu hoặc là cầu đang kiểu người ta đợi chờ khá nhiều thì cái việc test lại kéo test kéo xả là chuyện rất bình thường trong quá trình và chúng ta đầu tư thế thì có hai cái mà chúng ta thường mắc phải đó là gì ạ hôm nay dũng nói một chuyện với một bạn đó là gì ạ tất cả những cổ phiếu mà dũng đưa ra đưa ra thôi ạ đưa ra để theo dõi thôi thì bạn đầu tư một số tiền rất là lớn rất là lớn thì cái việc mà bị áp lực rất là lớn với chúng ta chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta đầu tư lớn bị áp lực lớn thì cái việc mà kể cả thị trường có hồi phục kể cả thị trường có xác nhận trong thật tới thì họ sẽ không mua được cổ phiếu nào cái điều thứ hai là gì ạ? Dũng thấy rằng là nếu cách đầu tư như vậy chắc chắn là không có hiệu quả nó không thể hiệu quả được cái điều đầu tiên tại sao nó không hiệu quả được một là chúng ta mua trước mua trước chứng tỏ là chúng ta đang bị FOMO, chúng ta đang rất là gọi là khôn vặt đó, rất là FOMO. khi mà FOMO thì dẫn đến là gì ạ chúng ta sẽ dẫn một cái đợt điều chỉnh như này là chúng ta bị toát mồ hôi bản thân thì khi mà Dũng tham gia vào thị trường có thể mua có lúc cũng bị sai sai có rất nhiều yếu tố chẳng hạn như là mình không theo dõi bảng điện tử sau đó thì mình thấy là thị trường lên mà mình dùng điện thoại mình mua vào thì có thể sau đó có thể bị sai nhưng tuy nhiên thì việc mà sửa sai nó phải ngay khi mà cổ phiếu về ngay chúng ta không có gì ạ không có lý do không có điều kiện nhưng khi Dũng bảo là bạn ấy là bán à thì bạn ấy có nói rằng là bán ra để làm lại từ đầu không phô mô thế mà em hồi nữa em hồi lên nữa thì khi cổ phiếu nó giảm mạnh giảm mạnh thì gần như là bạn ấy à, bắt đầu mất phương hướng và khi mà mất phương hướng thì thường chúng ta sẽ bán ở đúng ở đáy đấy đấy là lý do chúng ta cần phải à, có chủ động trước chủ động trước trong cuộc chơi tất cả chúng ta đang bị phô mô tất cả chúng ta không mua hoặc là bán cổ phiếu theo đúng thời điểm bởi vì một là chúng ta không nắm rõ được thực sự chu kỳ của nó sẽ vận động ra sao cái điều thứ hai là chúng ta sẽ không nắm rõ được không nắm rõ được kế hoạch tức là chúng ta làm kế hoạch một đằng như chúng ta gì ạ đầu tư một nẻo và thứ ba nữa là sau khi mà thua lỗ thì họ tập trung vào gì ạ tập trung vào mất mát tập trung vào lo lắng tập trung vào những cái khó khăn tập trung vào những cái à, mất tiền nhưng sau đó ngày mai thị trường hồi phục thì bắt đầu họ quên tất cả những cái việc mà họ đã quyết định sai à, trước khi mà chúng ta sẽ phân tích vào cái hôm nay thì bao nhiêu các bạn thấy là trước khi mà chúng ta giao dịch á chúng ta không có kế hoạch này chúng ta không có mục tiêu chúng ta không rõ mọi thứ nên cuối cùng chúng ta bị sai rất là nặng và cái điều đầu tiên là gì ạ đấy là cái điều đầu tiên các bạn nhá còn trong trường hợp hồi phục là chúng ta quên hết quên hết tất cả những cái thua lỗ của ngày hôm qua hoặc là thua lỗ quên hết tất cả và những cái mà chúng ta đã có kế hoạch trước rồi ạ nếu các bạn nào từng bị như vậy hoặc là có thể bị như vậy có thể comment số 1 ạ à. tại vì cái bài học này là bài học gì ạ nhãn tiền của rất nhiều nhà đầu tư khi mà muốn thì muốn kiếm tiền thật nhanh cổ phiếu chưa lên muốn kiếm tiền nhanh sau đó thì cổ phiếu giảm thì bắt đầu mất phương hướng nhưng sau đó thì ạ à, mất phương hướng sợ hãi không bán ra và sau đó thì cổ phiếu hồi thì bắt đầu lại quên hết tất cả những cái sai lầm của mình đó là cái bài học và chúng ta thấy là nhãn tiền của rất nhiều nhà đầu tư Dũng muốn nhắc lại các bài học bài học này cho các bạn bởi vì ờ, khi mà Dũng gặp một cái cái trường hợp như vậy thì rõ ràng là Dũng uh, rất là căng bởi vì cái bạn bạn này là Dũng hỗ trợ nhưng khi mà Dũng đưa ra cái thì bạn đã gì ạ đưa ra cái kế hoạch để đầu tư thì bạn đã mua kín rồi mua một số tiền rất lớn rồi thì cái này là làm cho mình rất là căng rất là căng bởi vì mình không kiểm soát được cái việc mà họ mua quá quá mức như vậy thì đấy là một cái điều mà dù muốn nhắc các bạn đó là nếu chúng ta không kiểm soát được cái điều này thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trường các bạn cần phải có kế hoạch trong cái ngày mai hôm nay thì Dũng chưa có thể uh, chúng ta gọi là chưa uh, có kế hoạch cho ngày mai nhưng ở đây Dũng sẽ nói về cái thị trường lúc này để các bạn có thể nhìn thấy ngay để chúng ta có thể nhìn rõ hơn về thị trường khi mà chúng ta đầu tư cái đầu tiên là chúng ta xem là thị trường hôm nay thì trước khi chúng ta thị trường hôm nay thì chúng ta phải học toàn bộ cái ờ, hôm nay nó biến động ra sao chẳng hạn như thế thì cái bài học hôm nay chúng ta nếu như Dũng thì Dũng ờ, có thể bài học như sau có phải là buổi sáng thì thị trường hồi hồi và tiếp tục hồi với khối lượng yếu đúng không ạ vậy nếu thị trường hồi khối lượng yếu và các cổ phiếu bạn đang nắm giữ thì bạn làm gì ạ thị trường hồi khối lượng yếu thì các cổ phiếu bạn đang nắm giữ thì bạn nên làm gì ạ bạn nên làm gì ạ hồi khối lượng yếu các cổ phiếu mà chúng ta nắm giữ và đặc biệt là nếu chúng ta đang bị lỗ khoảng 5 6 thậm chí 7 phần trăm rồi thì chẳng có lý do nào chúng ta không bán ra cả bởi vì thứ nhất là kiểu gì nó cũng rũ bỏ kiểu gì nó cũng điều chỉnh lại nên chính vì vậy thì chúng ta sẽ cần phải bán bỏ có thể ngày mai ngày mai nó tăng ngày kia nó tăng nhưng điều mà chúng ta thấy rằng là tất cả cái điều này chúng ta cần phải bảo toàn bảo toàn vốn bảo toàn vốn là một trong những cái kỹ năng đầu tiên chúng ta cần phải có chứ không phải là càng giảm chúng ta càng mua vào cái điều này là điều không bao giờ xảy ra điều thứ hai <coughs> thị trường bắt đầu rung lắc <coughs> rung lắc trong quá trình rung lắc lần một lần hai <coughs> lần ba tí nữa chúng ta quay trở lại chúng sẽ phân tích cho chúng ta nhìn rõ hơn thì chúng ta thấy được là sau rung lắc lần một lần hai lần ba thì chúng ta sẽ biết rằng là nhóm cổ phiếu nào yếu và nhóm cổ phiếu nào khỏe hơn thị trường ạ. À. Theo các bạn là nhóm cổ phiếu nào đang có dấu hiệu yếu và phân phối rất mạnh trong thời gian vừa qua các bạn có thể comment đúng không ạ? Cái cổ phiếu nào yếu chúng ta sẽ không mua vào nữa bởi vì thị trường nó rung lắc cái nó giảm sàn cường rung lắc cái nó giảm mạnh hơn kiểu rung lắc cái nó gì ạ à? thế thì câu chuyện đây là vì nó giảm như vậy thì chúng ta tuyệt đối không bao giờ mua những cổ phiếu đó bởi vì nó đang yếu hơn thị trường khi nó yếu hơn thị trường thì chúng ta mua vào sẽ rất, rất là rủi ro cái điều này Dũng đã nói cách đây một vài hôm rồi bởi vì thứ nhất là thời điểm hiện tại á, cổ phiếu lúc này nó là nó là gì ạ nó mang tính đầu cơ nó kéo lên để bắt đầu lùa gà vào thôi ạ còn thực tế là bản thân các công ty hội đồng quản trị à, cổ đông nội bộ họ đang bán ra thì chẳng có lý do gì chúng ta lại mua vào đấy câu chuyện đó là chẳng có lý do mà chúng ta mua vào khi mà cổ đông nội bộ họ bán ra hết họ kéo liền bán ra nên cái điều đầu tiên là không có rẻ không có đắt ở đây ạ ở ờ, trước khi đấy là cái điều đầu tiên cái này khi mà những cái cổ phiếu nó đang phân phối hình chữ V như vậy thì các bạn nên đứng ngoài cổ phiếu Kinh Bắc hay là cổ phiếu gì ạ L14 DIG CEO Napoleon tất cả những cái cổ phiếu bất động sản hôm qua có chị chị ờ, mua cổ phiếu VCG hôm kia gì ạ chị lên công ty Dũng thì Dũng bảo là bán đi bán đi nhưng chị không bán và hôm nay điều gì diễn ra và cuối cùng cuối cùng gì ạ à? lại tiếp tục lỗ một khoản nữa đầu tư 8 9 tỷ bây giờ còn hơn 3 tỷ việc mà chúng ta lại tiếp tục bảo sợ không dám cắt lót thực ra vấn đề ở đây là gì ạ à? chúng ta đã sai rồi thì cái quan trọng nữa là chúng ta thoát ra thoát ra có phải đầu tư nữa không không thoát ra không thể đầu tư nữa mà thoát ra cần phải tìm hiểu xem là chúng ta đang sai ở đâu chúng ta sai một là chúng ta không có kiến thức sai ở đó hai là gì ạ à? chúng ta nghe ai đó chúng ta bị sai câu chuyện đấy là nếu chúng ta nghe ai đó mà chúng ta liên tục bị sai thì rõ ràng là chúng ta đang bị sai và chúng ta phải dừng ngay nên ở đây chúng ta cần phải nắm rõ được chúng ta đang ở đâu tiếp theo là chúng ta cần phải nắm rõ được cái cổ phiếu nó có gì ạ đồng thuận hay không nếu mà cổ phiếu mà dòng nó không đồng thuận thì chúng ta sẽ gì ạ không đầu tư và thứ ba nữa là chúng ta cũng nhìn thấy là những cổ phiếu như là cổ phiếu về chứng khoán mà chia tách quá lớn thì chúng ta cũng cần phải thoát ra bây giờ chúng ta sẽ xem là thị trường vào nhưng viên tới nó như thế nào chúng ta đang nhìn đấy ạ nhìn về góc nhìn đấy ạ còn để cho chúng ta biết rằng là thị trường sẽ ra sao thì ờ, sáng mai sáng mai Dũng sẽ làm video phân tích chi tiết từng ngành từng nhóm tại vì bây giờ không có thời gian lọc để giúp cho các bạn nhìn rõ hơn nhưng bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại thị trường xem là chúng ta đang nhìn thấy cái gì ạ đầu tiên các bạn có thể nhìn này không ạ nếu các bạn nhìn thấy thì comment là các bạn rõ ạ nếu các bạn comment nhìn thấy rõ cái biểu đồ đây là Dũng đang có cái biểu đồ à, thị trường chung ạ à. nếu các bạn nhìn thấy rõ thị trường chung thì có thể comment ạ à. nếu bạn nhìn rõ ạ ok anh chị em thấy rõ không ạ ok cảm ơn thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn này điều đầu tiên chúng ta biết rằng là nếu trong quá trình này thì Dũng có nói là cái việc này nó phải tái tích lũy thế thì bây giờ tái tích lũy đây là tái tích lũy giảm đây là cái giảm thứ nhất lần này giảm thứ hai khối lượng này là khối lượng lớn nếu mà nói về phiên hôm qua khối lượng lớn nhưng hôm nay khối lượng nhỏ hơn đáng kể so với phiên hôm qua tức nó giảm khối lượng nhỏ hơn một vài các cổ phiếu bị giảm mạnh thì chúng ta nên tránh xa bởi vì những cổ phiếu giảm mạnh hơn là những cổ phiếu yếu hơn nên chúng ta nên tránh xa chúng ta so sánh giữa cổ phiếu với thị trường chung nếu thị trường chung mà nó giảm ít mà cổ phiếu giảm nhiều giảm sàn gãy SMA 20 50 thì những cái cổ phiếu như này chúng ta là hồi để nhà đầu tư tổ chức họ bán ra chứ không phải là chúng ta lại tiếp tục rẻ chúng ta bắt đáy ở đây nên đầu tiên là chúng ta cần phải rõ ràng mục tiêu để đầu tư trong giai đoạn tới tư khoản phải rõ ràng cái mục tiêu trong thời gian tới chúng ta nên đầu tư vào nhóm cổ phiếu nào chứ không phải là chúng ta mua một cách bừa bãi quy hoạch một cách bừa bãi dẫn đến chúng ta không có kết quả khi mà cổ phiếu mà giảm đến đây thị trường giảm đến đây khối lượng nhỏ khối lượng nhỏ chứng tỏ là cái việc áp lực bán tháo ra ở vùng này đã hạn chế à, việc mà thị trường đang gặp cái đường SMA 50 hồi phục Tuy nhiên để đảm bảo cho cái việc quá trình hồi phục này là quá trình hồi phục để tạo ra một xu hướng mới thì chúng ta cần phải phiên ngày mai khối lượng lớn và giá tăng mạnh anh chị em ạ, khối lượng lớn và giá tăng mạnh để chúng ta biết rằng quá trình này kéo xuống chúng ta gọi là SO đáp SO W S5 SO S5 chẳng hạn như là chúng ta hiểu đơn giản như này ạ à đây là một cái phiên SO S5 trong VN A nhưng tuy nhiên những cái quá trình tích lũy này mà nó không có xác nhận ở đây thì chúng ta sẽ không mua bởi vì rõ ràng là cái nguồn lực cái nguồn cung treo lơ lửng đây nó có rất là nhiều nên chúng ta sẽ không mua ở đây không mua ở đây và việc mà bị test bỏ quá trình test này chúng ta gọi là test khi mà test mà gãy kênh không có khối lượng lớn thì trong trường hợp thị trường hồi có thể nhá có thể hồi nhá chúng ta sẽ gì ạ đây là những điều kiện thường là sau khi giảm mạnh mà nó đã dừng như này thì để chúng ta biết rằng xác nhận xem là xu hướng của nó chắc chắn hay không thì chúng ta cần phải có khối lượng lớn và hồi ở phiên tiếp theo vào ngày mai khả năng nhé viết tiếp theo ngày mai còn nếu quá trình này biến động nhỏ trong cái tiếp tục biến động nhỏ trong một cái xu hướng đi này thì cái quá trình gãy là rất là cao quá trình gãy về xuống đáy này rất là cao các bạn hiểu không ạ thế thì ở đây chúng ta sẽ có hai kịch bản các bạn nhớ này có hai kịch bản các bạn hiểu rõ chưa ạ hai kịch bản rất quan trọng ở đây hai kịch bản các bạn ghi có hai kịch bản kịch bản đầu tiên là kịch bản tái tích lũy quá trình tái tích lũy giống trong VSA là quá trình này thị trường sẽ có quá trình tích lũy có thể mất 6 tháng đến một năm ở giai đoạn đáy nếu bạn nào học VSA thì các bạn biết rằng là cái giai đoạn này cái vùng này là vùng PS là vùng hỗ trợ đầu tiên sau đó thị trường giảm mạnh hay chúng ta gọi là vùng này là vùng SC là vùng quá bán và sau đó thị trường hồi phục sau khi quá trình hồi phục này chúng ta gặp với vùng cản này thì nó có hai trường hợp trường hợp thứ nhất là sau khi gặp vùng cản thị trường sẽ quay trở lại test đáy 900 test đáy thậm chí giảm sâu hơn 900 đây là cái quá trình nó có thể diễn ra một cách bình thường chứ không có gì là là bất thường cả nó sẽ kiểm tra một cái đáy 900 và khi nó kiểm tra cái đáy 900 này thì trong vết A nó sẽ có quá trình lại tiếp tục hồi phục một lần nữa và sau khi hồi phục lần nữa thì một vài trường hợp sẽ kiểm tra đáy 900 một lần nữa trước khi bước vào một trend tăng đấy là trường hợp đầu tiên mà Dũng có thể muốn nói các bạn để các bạn có thể nắm rõ được tức là nó sẽ kéo lên test lại kéo lên test lại và thậm chí là gãy kênh gãy cái vùng 900 này tạo ra một cái phiên pin trước khi chúng ta bước vào chu kỳ cao hơn cái này chúng ta sẽ phân tích sau nhưng tuy nhiên thì kịch bản thứ hai Dũng sẽ nghiêng về cao hơn đó là kịch bản thứ hai là kịch bản cái mẫu hình này là mẫu hình vai đầu vai ngược vai đầu vai ngược là bên này là một bên vai và bên này một bên vai sau khi cổ phiếu vượt qua đỉnh hay là vn vượt qua đỉnh thì quá trình này là quá trình tái tích lũy nếu quá trình tái tích lũy được hình thành tức là sau khi rũ bỏ quá trình đây là rũ bỏ quá trình là được hình thành thì một cái trend mới sẽ tiếp tục đi lên và thị trường có thể tiến đến mức 1250 đấy là và kịch bản thứ hai Dũng đang hướng đến để rõ ràng vào kịch bản số 2 rõ ràng thì bản số 2 thì phiên ngày mai là cái phiên xác nhận một cách rõ ràng sắc nét ạ à, phiên ngày mai và các bạn hiểu rõ cái phần này không ạ tức là nếu trong trường hợp phiên ngày mai là cái phiên mà xác nhận rõ nét thì đấy gì ạ à, chúng ta cần rõ ràng hơn ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều các thông tin như là Tết người ta rút tiền ra hoặc là có một điều kiện gì đó chúng ta sẽ không quan tâm đến bất cứ thông tin nào nếu thị trường có xác nhận thì chúng ta sẽ tiếp tục mua vào còn nếu không có xác nhận thì chúng ta tiếp tục đứng ngoài để chúng ta có thể an toàn bảo vệ vốn ok thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại sẽ có rất nhiều cổ phiếu ở trong đoạn này chẳng hạn chúng ta sẽ nhìn vào những cổ phiếu như là VCS ở à, đây là cổ phiếu sau khi chúng ta đã quay lại đây là cái đáy thứ nhất và nó đang test lại nếu cái đáy này khối lượng thấp như này mà nó có sự hồi phục thì những cái cổ phiếu này chúng ta gọi là test Đấy, test gãy gãy tất cả những cái đường cũng là trung bình động với khối lượng thấp thì hồi phục thì chúng ta thấy là hồi phục với khối lượng lớn thì đây cũng là cổ phiếu mà chúng ta cần quan tâm tuy nhiên thì gì ạ nếu trong trường hợp mà nó hồi phục yếu hoặc là nó không có hồi phục thì chúng ta mua những cổ phiếu như này để đầu tư dài hạn hoặc là mong rằng nó tốt thì chúng ta sẽ rủi ro rất là cao đấy là cái hay là cái nhóm cổ phiếu cùng là ngành thì chúng ta cũng thấy là cùng là ngành nhưng nó rất là yếu đây là rất là yếu nó hồi phục rất là yếu nên chúng ta thấy là giữa cổ phiếu cùng ngành nó không có sự đồng thuận không có sự đồng thuận cổ phiếu gas dầu khí nó cũng không có sự đồng thuận nên về cơ bản chúng ta sẽ rất khó để mua cùng nhóm cổ phiếu khi mà các cổ phiếu không đồng thuận trong ngành thì chúng ta tuyệt đối không mua vào các cổ phiếu tuy rằng bạn thích cổ phiếu S SPVS hoặc là thích cổ phiếu gì ạ BSR nhưng thị trường nhóm ngành không đồng thuận thì chúng ta không nên mua hoặc là nếu mua thì cổ phiếu phải có mẫu hình rất chắc chắn ạ các bạn nhá không đồng thuận thì các bạn mua các bạn sẽ rủi ro hoặc là nó không đồng thuận thì cổ phiếu ít nhất nó phải có sự chắc chắn chắc chắn và rất chắc chắn ạ đó là cái điều đầu tiên các bạn hiểu rõ không ạ nếu bạn hiểu rõ phần này thì Dũng sẽ tiếp tục phần 2 tức là không đồng thuận như này nếu mà cổ phiếu ngân hàng mà nó gì ạ nó một vài cổ phiếu dẫn đầu nó tăng tuy nhiên thì chúng ta thấy một vài cổ phiếu khác nó giảm hoặc nó đi ngang thế thì đồng thuận ở đây có phải đồng thuận tất cả ngành không không giả sử bây chúng ta có 10 cổ phiếu ngân hàng thì ít nhất nó cũng phải có 8 cổ phiếu hoặc là 7 cổ phiếu đồng thuận còn bây giờ chúng ta thấy là cả 8 cổ phiếu nó không đồng thuận cả ngành thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rủi ro rất là cao còn ngược lại nếu trong trường hợp không đồng thuận thì cái việc mà cái cổ phiếu đó nó phải có một cái gì khác biệt đặc biệt cái trường hợp này rất là ít xảy ra rất ít xảy ra nên mua cổ phiếu thì chúng ta cần phải mua những cái nhóm ngành dẫn đầu dòng dẫn đầu chứ không phải là chúng ta mua nhóm cổ phiếu yêu thích ok à, chúng ta lấy một bạn có hỏi là PVC chúng ta nhìn ngay là PVC xem có đồng thuận không ạ Đấy, PVC vẫn đang nếu PVC biến động mạnh ở đây biến động mạnh đây thì cổ phiếu này không lên được bởi vì nó đang phân phối khi mà cổ phiếu hồi nó biến động mạnh này khối lượng lớn như này thì nó phân phối rồi ạ nó không lên được đâu ạ nó có hồi thì nó không lên được hoặc là hôm qua Dũng có nói là cổ phiếu dòng chứng khoán nó đang biến động này khối lượng lớn như này gọi là phân phối phân phối thứ nhất phân phối thứ hai phân phối thứ ba phân phối thứ tư thì chúng ta có mua không ạ nếu phân phối thứ tư đã diễn ra thì giả sử như cổ phiếu này có hồi thì chúng ta có mua không cổ phiếu là có hồi có tăng tốc thì chúng ta mua không ạ à? khi một cổ phiếu đã bị phân phối liên tục và khối lượng lớn thì nó không có cơ hội để chúng ta mua vào nha không có cơ hội các bạn nhìn ghi vào nó đã phân phối liên tục chứng tỏ là dòng tiền lớn đang thoát ra thì chúng ta cần phải đứng ngoài chứ không phải là chúng ta có thể mua đấy thế thì đây chúng ta thấy là đây gọi là phân phối đấy phân phối như này thế thì cái quá trình siết chặt đây là quá trình siết chặt những cái phân phối lớn này này hôm trước Dũng có nói rằng là nó phải lên một phiên như hôm sau nó giảm đúng không ạ nhưng ở đây chúng ta rất là trần đầu phiên cho quý phiên giảm các bạn có nhớ cái kịch bản Dũng chia ra chia sẻ không ạ tức là những cái cổ phiếu mà nó dạng phân phối phân phối thì nó lên một phiên là nó có rộng giảm thế thì ở đây PVS là cổ phiếu đúng không PVS là cổ phiếu Dũng có nói là có thể mua ở đây bởi vì cổ phiếu này một là gì ạ nó không đồng thuận nó không đồng thuận với nhóm tức là nó nó có sự chắc chắn hơn siết chặt hơn mẫu hình hơn cái thứ hai là gì ạ cái điểm mua này có độ an toàn rất là cao điểm mua có độ an toàn rất là cao điều thứ ba điều thứ ba chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này chưa bị chia tách lớn nên chúng ta là một cổ phiếu không bị chia tách lớn thì nó là rất tích cực và với cổ phiếu này thì đây là một cái trình test rũ bỏ nếu test rũ bỏ đặc biệt là bị gãy toàn bộ S những MA rũ bỏ thì cái việc mà ngày mai cái sự xác nhận cổ phiếu này tăng mạnh thì chúng ta thấy là có an toàn không ạ an toàn không ạ bao nhiêu bạn này có thể chúng ta chưa mua lần trước nếu bạn mua lần trước có bạn có thể lấy cái việc mà chúng ta gặp những rủi ro nhất định này nếu các bạn mua trước lại thì cái phiên này là các bạn phải bán đúng không đấy bán nhưng giả sử bây nó test lại thì chúng ta có dám mua lại không ạ vẫn cắt nhưng có thể chúng ta sẽ mua giá cao hơn khi nào các bạn hiểu rõ điều này thì đây mới là cái cơ hội để các bạn đầu tư an toàn nha cắt chúng ta phải cắt cắt sau đó chúng ta mua lại chứ không phải là cắt chúng ta tiếp tục nắm giữ bởi vì nó cần phải xác nhận khi nó rũ bỏ toàn bộ nhà đầu tư rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại mua nó Dũng sẽ nói cho một bạn có hỏi hai cổ phiếu dòng đấy dòng uh, nó liên quan dòng điện cái cổ phiếu này các bạn biết rằng là khi nó giảm mạnh như này và nó hồi như này thì đây chúng ta gọi là phân phối này những cái hồi này không có khối lượng tất cả cổ phiếu hồi không có lượng là cổ phiếu rất là gì ạ nó có vấn đề cái thứ hai là sau khi là đỉnh bạn nhìn không ạ sau khi đạt đỉnh thì điều gì đang diễn ra sau khi đạt đỉnh đấy ạ thì chúng ta thấy là liên tục phân phối liên tục phân phối liên tục phân phối liên tục phân phối Vậy nếu cổ phiếu đạt liên tục phân phối như này thì bạn có kỳ vọng nó không ạ? Đấy, thế thì nó lên nó không có khối lượng. Thường thì bạn sẽ tính là giá cổ phiếu nó chín và lên đến 13 bạn có lãi nhưng thực ra nó không có thanh khoản này. Hoặc là thanh khoản khối lượng thấp mà nó phân phối ở đây thì sau khi nó phân phối xong thì lúc này nhà đầu tư sẽ nhận được kết quả. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn sẽ nhận được kết quả. Kết quả đó là kết quả gì? Thì các bạn đều biết rồi ạ. À? Chúng ta sẽ nhận được kết quả gì ạ? Kết quả là gì ạ? cổ phiếu sẽ rơi lại đáy cũ đây không phải là tích lũy nha nếu quá trình là tích lũy thì cái khối lượng ở phía trên này lớn còn đây là có sóng hồi nên các bạn thấy là nếu bạn mua cổ phiếu như này thì tất cả cái đợt này nó là sóng hồi giảm khối lượng lớn hồi khối lượng nhỏ và nó sẽ tiếp tục giảm khối lượng lớn và hồi khối lượng nhỏ và tiếp tục giảm khối lượng lớn và những cái quá trình này là những quá trình tương tự như vậy vậy các bạn đã hiểu rõ chưa nếu bạn nào học trong cái khóa học gì à, đầu tư siêu hạn thì các bạn sẽ biết rằng là những cái này ai cũng biết được rất là dễ rất là đơn giản các bạn cần phải rõ cổ phiếu đang tích lũy hay là phân phối hay là một cái câu chuyện này thế thì bạn NT2 đúng không bạn nói NT2 thì đầu tiên các bạn cần phải biết nên chúng ta sẽ là chỉ đọc thêm cổ phiếu thôi thì các bạn sẽ trở thành nhà đầu tư thua lỗ rất nặng bởi vì lý do tại sao các bạn trở thành nhà đầu tư thua lỗ ạ nếu Dũng đề cái cổ phiếu như này thì các bạn có biết là Dũng không biết là bạn đang đầu tư như nào nhưng khi bạn hỏi cổ phiếu như này thì cái tỷ lệ thành công tỷ lệ đầu tư của bạn cực kỳ thấp và khả năng bạn đang bị thua lỗ rất là cao đấy thua lỗ cao thế thì bây giờ chúng ta là tại sao lại nói như vậy thì nếu gọi là bảo là các bạn nào đó mà chúng ta gọi là xem bói về cổ phiếu thì các bạn nào có thể nói cho Dũng là cái cổ phiếu này tại sao nó không lên được hai cổ phiếu như vậy một cổ phiếu nó hồi mà nó không có khối lượng hai là cổ phiếu gì ạ nó đang ở trạng thái là phân phối sớm hồi không khối lượng trạng thái phân phối sướng ba đỉnh liên tiếp xảy ra mô hình vai đầu vai mà chúng ta lại cứ mua và chúng ta thấy là nó tốt bởi vì Dũng biết rằng là ai đó nói bạn là có thể nhé đây Dũng đang nghĩ thôi là có thể là năm 2023 là gì đó tức là có thể là ngành điện sẽ được tăng giá hoặc là có một thông tin nào đó nên dẫn đến là gì ạ à? bạn thời ý là thời điểm này là thời điểm mua cổ phiếu gì ạ mua cổ phiếu mua cổ phiếu gì ạ mua cổ phiếu điện với giá rẻ à đấy là lý do các bạn này thế thì khi mà các bạn mua này một là các một những người đầu tư người ta sẽ nhìn này đây là những cái đỉnh đầu tiên biến động lớn này biến động lớn thứ hai là cái quá trình này là quá trình rơi phân phối sớm khi cổ phiếu phân phối sớm thì nó sẽ không bao giờ quay trở lại tuy nhiên thì thị trường chung nó tích cực nên nó quay trở lại nhưng quay trở lại nó không có dòng tiền không có dòng tiền nên thường sau giai đoạn này nó tiếp tiếp tục trở về cái đáy cũ và có thể nó sẽ xuống tít dưới này các bạn nhé có thể xuống tít dưới cái đáy này đấy là cái đầu tiên các bạn thấy có thể thấy uh, đây là hai cái vai rất là rõ ràng lên không có khối lượng cái vùng này là vùng gì ạ à? một cái vùng đỉnh rất là lớn nên chúng ta biết rằng là chỉ cần nhìn thôi thấy thôi thì bạn đầu tư dài hạn bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro cái điều thứ hai nữa và Dũng muốn nói bạn không quan sát cổ phiếu này cổ phiếu này năm 2023 nó đi gần như là các tủ máy của nó đưa vào gì ạ à? đưa vào bảo dưỡng mà nó đưa vào bảo dưỡng thì làm sao mà nó lên được đúng không đưa vào bảo dưỡng thì không thể lên được nên chính vì vậy chúng ta cần phải rõ ràng là cái cổ phiếu chúng ta đang ở đâu à, tất cả cổ phiếu lên được phải có dòng tiền ok ạ à, trước khi ờ, chúng ta vào tiếp theo thì các bạn cho like một like và hãy like dũng một like đúng không hãy comment một like phần bên uh, like để cho dũng biết rằng là các bạn đang theo dõi uh, ủng hộ dũng bằng like trong uh, video này hôm nay dũng sẽ không uh, phân tích cho chúng ta với góc nhìn một vài cổ phiếu để chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng là chúng ta nên đầu tư trong giai đoạn này như nào Đấy, thế thì uh, câu chuyện ở đây một bạn có nói là HAG đúng không thế thì nếu trong trường hợp HAG đây là cổ phiếu rũ bỏ và kéo lên đây là cái điều kiện đó điều kiện cần đó. thì theo các bạn nó là đang cổ phiếu này đang ở giai đoạn nào chưa cổ phiếu đang biến động lỏng lẻo các bạn biết là đây là một phiên lỏng lẻo nếu cổ phiếu biến động lỏng lẻo rũ bỏ sàn mà kéo lên tạo ra một cái vai bên này thì cổ phiếu này khỏe không ạ nếu trong trường hợp cổ phiếu rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư yếu bóng vía ở đây rũ bỏ rũ bỏ cắt các đường SMA 50 khi mà cổ phiếu cắt các đường SMA 50 giảm tiếp thì nó tạo ra một sự hoảng loạn của các nhà đầu tư phân tích kỹ thuật đúng không có phải không ạ khi mà cổ phiếu bị cắt gãy tất cả các đường trung bình động thì nó tạo ra sự hoảng loạn nếu cái sự hoảng loạn này nếu cái sự hoảng loạn này diễn ra thì cổ phiếu này bắt đầu nó hồi nhưng tuy nhiên này nếu các bạn nhìn ở góc độ này nào đó thì chúng ta ta gọi là đây là gì ạ nếu thường thì cổ phiếu này sẽ có thể tăng trần vào phiên ngày mai và chúng ta gọi là gì ạ chúng ta gọi là quá trình này là quá trình pin tức là rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư yếu bóng vía ở đây và nếu quay trở lại phía trên này thì lúc này cổ phiếu có thể đi tiến dần đến giá 12 13 trong trường hợp quá trình này xác nhận phiên ngày mai với khối lượng lớn và giá tăng mạnh khối lượng lớn và giá tăng mạnh bởi vì quá trình này rũ bỏ quá trình là hồi phục gãy toàn bộ cái phiên rũ bỏ hôm qua hồi phục khối lượng lớn thì đây là một phiên tích cực cho cái cổ phiếu này trong nhịp tới không biết các bạn ạ tức là SOS 5 bị rũ bỏ rũ sách bỏ tất cả đúng không ạ đấy thế để bao nhiêu bạn hiểu rõ phiên này là phiên SOS 5 ạ nếu các bạn biết cái này thì comment biết ạ tức là cái việc mà gì ạ chúng ta mua cổ phiếu là chúng ta không được phép đây Dũng có nói là cổ phiếu này nó phải xác nhận đúng không đấy tôi chưa nói là cổ phiếu nó tốt hay xấu tại vì bản thân Dũng cũng sẽ không mua cổ phiếu này ở đây trừ khi nó có xác nhận rất mạnh ở đây thì mới mua bây giờ nó rũ bỏ như này hai phi như này là chúng ta lỗi rất nặng và phải cắt lót khi mà chúng ta cắt lót thì quay trở lại mua chúng ta không mua được nên các bạn đầu tư các bạn cần phải rõ ràng rõ ràng mục tiêu hoặc là khi mà cổ phiếu quay trở lại thì nó cần phải khối lượng lớn và giá tăng mạnh khối lượng lớn và giá tăng mạnh để giúp cho chúng ta rõ ràng cái việc mà hồi phục như thế nào thì đây về cơ bản đây chúng ta một phiên tích cực cổ phiếu này sau khi rút bỏ thế thì để đảm bảo cho cái việc mà tích cực này thì phiên ngày mai nó phải phiên tiếp diễn trong xuống tăng các bạn hiểu rõ nó phải tiếp diễn trong xuống tăng chứ không phải là phiên ngày mai nó lại giảm tiếp nó phải tiếp diễn trong xu tăng thì lúc này chúng ta sẽ nhìn rõ ràng hơn ạ Đấy, thế thì ngày mai là phiên này rất quan trọng nhá ngày mai phiên này rất quan trọng nếu ngày mai mà nó không tiếp diễn thì đây kéo lên để rũ bỏ thôi chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện đó là gì bây giờ chúng ta sẽ xem à, một vài các cổ phiếu chúng ta theo dõi ở đây Techcombank Techcombank thì hôm nay là cái phiên gãy cái đường SMA 20 khối lượng nhỏ tức là thường là gãy SMA 20 khối lượng lớn thì làm gì ạ theo các bạn gây SMA 20 khối lượng lớn thì chúng làm gì ạ nếu mà cổ phiếu bị gãy cái đường trung bình động 20 ngày khối lượng lớn thì lúc đó chúng ta cần phải bán gấp bán gấp và bán gấp nhưng nếu mà gãy SMA 20 kéo lên thì chúng ta gọi là test nha test test những quá trình test này có thành công hay không bởi vì chúng ta biết rằng là nếu nhìn về góc độ nào đó thì cái vùng này này cổ phiếu đang gì ạ à? tích lũy tuy nhiên thì rõ ràng phía trên này này đây là đây là một dạng phân phối nha phân phối thứ nhất này đấy kéo lên khối lượng lớn giảm sau đó kéo lên đúng không đây là lớn này giảm này ta kéo lên kéo lên nhưng những cái, cái quá trình kéo này chúng ta thấy là một lượng lớn cổ phiếu đã gì à, tham gia ở đây đưa một lớn cổ phiếu đã bị phân phối ở đây nhưng quá trình rũ bỏ này khi hôm nay quá trình rũ bỏ gặp cái đáy cũ không bị bán tháo ra cái quan trọng là không bị bán tháo ra cái mấu chốt là không bị bán tháo ra thì chúng ta thấy là ừ. cái việc nó hồi phục với khối lượng lớn nha phải khối lượng lớn phải khối lượng lớn chứ còn bây giờ chúng ta thấy là hai cái vùng này là cái vùng khối lượng bán ra rất mạnh nếu hồi phục không có lượng lớn thì hãy bán ra Đấy, thì cái phiên ngày mai là phiên quan trọng chúng ta quay trở lại cái thị trường đây ạ chúng ta biết rằng là chỉ trường test lần thứ nhất test lần thứ hai và test lần thứ ba nhưng bây giờ chúng ta là gãy test lần thứ ba khối lượng lớn và hôm nay nó có dấu hiệu dừng giảm tức là bán tháo mạnh có dấu hiệu dừng giảm thì đây chúng ta là cái test lại cái đáy của ngày hôm qua bình thường đây là nếu chúng ta để ý để ý kỹ đây chúng ta để ý kỹ đây là phiên giảm rất mạnh khối lượng lớn nhưng hôm nay cái giá còn giảm mạnh hơn phiên hôm qua và chúng ta gọi là bán tháo thì bán tháo liên tục quanh cái vùng này mà không ra khối lượng thì xác suất để hồi phục rất là cao xác suất để hồi phục rất là cao các bạn thấy không ạ hiểu rõ tức là cái đáy của nó cái đáy này, này cái phiên này là phiên gãy bỏ tất cả cái đáy của nó phiên này thì việc mà bán tháo thì nó cũng không diễn ra nhưng tuy nhiên thì đây cũng là một cái phiên như thế này là rất là xấu phiên này là xấu này phiên này là xấu và hôm nay chúng ta thấy là cái phiên này nó test lại cái đáy này và nó không tạo ra khối lượng lớn thì việc hồi phục vào có thể vào phiên ngày mai hồi phục vào phiên ngày mai thì chúng ta cần phải xem là cái hồi phục nó đủ đủ cái độ chắc chắn hay không nếu hồi phục mà tạo ra sự đồng thuận từ các nhóm cổ phiếu như là đây là cổ phiếu gì ạ ngân hàng thì đây là hồi phục tốt nhưng nếu chúng ta nhìn hồi phục của ngân hàng này thì cổ phiếu này không lên được đâu ạ tại vì nó đang dao động lớn đấy nhìn thì không lên được ngay ạ cổ phiếu thứ hai là Vietcombank Vietcombank thì bảo lên được hay không dao động lớn như này Đấy, trên cái vùng chúng ta gọi là dao động rất là lớn biến động lớn trên cái vùng này Đấy, cứ đầu phiên tăng mạnh cuối phiên giảm thì cái việc này nó hồi phục ở thì sự chắc chắn ở đây nó cũng không cao chúng ta có thể nhìn thấy những cái cổ phiếu MBB Đấy, thì cái cổ phiếu này cũng dạng như vậy nhưng cổ phiếu này mà nó có hồi thì chúng ta làm gì ạ những cổ phiếu mà nó kéo lên giảm cổ phiếu kéo lên giảm thì những cổ phiếu này hồi chúng ta làm gì chúng ta biết đâu ạ à? hồi chúng ta làm gì ạ tức là cổ phiếu dao động quá lớn dao động quá lớn trong khoảng thời gian ngắn thì hồi nên bán ra tại vì nó không có quá trình tích lũy nên rất ít khi mà nó có thể chạy bứt phá chạy bứt phá chạy bứt phá nha yeah, các bạn nhớ điều này tức là cổ phiếu mà nó hồi trong thời gian ngắn như này Đấy, nó nó lên lại hồi tức là lên lại hồi Đấy, thì cái quá trình hồi nó không được ra thì đây là ACB chúng ta cũng thấy tương tự như vậy dao động rất lớn đây là dao động rất lớn nên quá trình hồi nó cũng không nghỉ xa không biết là các bạn nghĩ nào nhưng rõ ràng là cái cổ phiếu ở đây nó đang cái cản rất lớn đấy là cái cản lớn cái điều thứ hai là cái quá trình tích lũy này nó không có sự rõ ràng đây cổ phiếu này chúng ta để khối lượng rất là thấp đây, nên nó tích lũy này nó không rõ ràng chắc chắn và thứ ba nữa là chúng ta thấy là những cái nhóm này hiện tại nó chưa có sự đồng thuận chưa có sự đồng thuận Đấy, dao động lớn chưa có đồng thuận nên uh, có lẽ chúng ta cần thời gian kỹ hơn để chúng ta phân tích tại vì chúng ta cần phải thoát ra Dũng sẽ phân tích kỹ hơn những điều này để chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn bởi vì mọi thứ cần phải có đồng thuận chứ không phải là cứ thấy cổ phiếu hồi tại vì phần lớn mà mọi người cứ thấy cổ phiếu hồi chúng ta mua vào à, thì chúng ta sẽ thấy là đấy là dòng ờ, dòng ờ, dòng gì ạ à? dòng ngân hàng chúng ta thấy tương tự như vậy cổ phiếu cổ phiếu MB kéo lần thứ nhất kéo lần thứ hai về góc độ nào đó thì những cái quá trình kéo này là tích cực và để cho cổ phiếu này có thể đi xa hơn thì vẫn phải có sự xác nhận các bạn nhé tất cả DVD bao giờ phải có xác nhận khối lượng lớn tại sao phải xác nhận khối lượng lớn bởi vì thứ nhất là gì ạ à? để cho chúng ta biết rằng là xu hướng của nó đang tăng cái điều thứ hai là sau khi xác nhận thì bạn mua cổ phiếu trong trong một vài trường hợp thị trường xấu cổ phiếu có về mình bài thì cái vùng hỗ trợ rất là cao đấy là cái vùng này là vùng hỗ trợ rất là cao nên sự xác nhận nó là cái mức độ an toàn trong quá trình đầu tư chúng ta Hòa Phát cũng tương tự như vậy Hòa Phát đang đi lên siết chặt test lại thì cái việc mà Hòa Phát có thể hồi phục có đây là quá trình này lên test lại thì nếu so với Hòa Phát với cổ phiếu MB thì cái quá trình này nó vẫn có biến động thấp hơn so với MB nên trong trường hợp cổ phiếu này tăng mạnh trở lại chúng ta có thể mua lại nha tăng mạnh trở lại chúng ta có thể mua lại nếu cổ phiếu Hòa Phát ạ Hòa Phát trong cái này à, trước khi chúng ta nói đôi chút về của thế giới di động thế giới di động cái hệ sinh thái của thế giới di động hiện tại không nhiều xu hướng trung hạn này dài hạn ngắn hạn đang xuống giảm nha trung hạn dài hạn đây là trung hạn dài hạn và ngắn hạn thì nó vẫn trong xuống giảm nên nếu cổ phiếu là có hồi thì cũng đầu tư rất ngắn thôi ạ rất ngắn các bạn nha, nhớ là rất ngắn hôm nay bọn uh, các bạn hỏi là SBT đúng không đây SBT cổ phiếu trần SBT đây là cổ phiếu trần SBT cổ phiếu này về cơ bản đây là cổ phiếu này nhá về cơ bản nó hơi giống đặc tính của nó nó giống gì ạ? tức là khi mà mọi người vào lớn đủ mua thì nó hay bán ra đây là cái hai cổ phiếu nó có đặc tính giống nhau TCM TCM bạn sẽ thấy là bạn mua ở đây và cổ phiếu bạn vẫn lên thì cổ phiếu STB trong cái phim này cũng tương tự như vậy ạ tức là cái cổ phiếu này về cơ bản là nó thuộc dạng một bo cung bo cung thì các bạn mua trên những nền này nó vẫn chưa phân phối được ngay được không ạ vẫn có thể ok nhé mua trên nền này vẫn có thể ok nhưng nếu bạn mua tỷ lệ lớn thì những cái dạng bo cung này rủi ro rất là cao đây có thể vẫn lên này nhưng khi nó rơi rơi tự do bo cung dạng bao cung này thì nó cũng không phải là đây là bắt đầu nó có một dòng tiền lớn tham gia vào đây chúng ta nhìn dòng tiền lớn tham gia vào cái bao cung tức là người ta mua bán mua bán mua bán mua bán bản thân là có một lượng lớn cổ phiếu được mua bán trao tay trao tay tức là mua bên nọ bán bên kia gọi là bao cung các bạn hiểu rõ chưa tức là bình thường là gì ạ nếu mà dũng có một triệu cổ phiếu bán cho khoảng ba bốn người thì rõ ràng đấy không phải bao cung nhưng bây giờ dũng có một triệu cổ phiếu dũng bán cho dũng một triệu cổ phiếu một người họ hàng xung quanh nhưng do mình đưa ra quyết định thì gọi là bao cung đấy đấy gọi là bao cung tức là cổ phiếu được công ty họ mua bán mua bán tức là họ mua ba mua nọ bán hai bên kia với một cái cách rất là rõ như thế này thì chúng ta gọi là bao cung cái cổ phiếu này thì tất cả những cái cổ phiếu lại nhắc lại những cái bạn chưa học cô mình mô hình vai đầu vai nếu phía trên là một vai lớn phía này là một cái vai nhỏ vai tiếp theo thì một là cổ phiếu hồi không có khối lượng các bạn nhá hồi không có khối lượng thứ hai là bên vai này biến động lớn cái vai này biến động lớn thì rõ ràng nó không an toàn bạn mua nó không an toàn đâu Đấy, bạn phải trả giá rất đắt đặc biệt là những cái cái này như về nên những cái cổ phiếu nào nó hồi lên đợt như này Đấy. hay là nó kéo xả thì những cái mục như này là cái việc mà nó kéo lên không cho bạn mua còn khi mà nó phân phối thì có thể nó sẽ quay trở lại đáy cũ giá 10 tận giá thấp hơn nha nó có thể giá 10 hoặc giá thấp hơn cái điều này nó rất dễ xảy ra thì nhìn về các bạn Dũng thấy được là để chúng ta phân tích thời điểm này số lượng cổ phiếu rất là hạn hữu nha số lượng cổ phiếu rất là hạn hữu bạn mua cổ phiếu nào thì Dũng vẫn coi trong cái phân khúc mà Dũng chia sẻ đó là gì ạ sử bạn mua cổ phiếu TC thì mình bắt đầu phân tích ạ cái cổ phiếu này có hình chữ V không lên hình chữ V không cổ phiếu này lên hình chữ V cổ phiếu này có bị phân phối không có bị phân phối liên tục này hồi khối lượng lớn như giá không tăng liên tục như vậy vậy nếu cổ phiếu này lên thì chữ V có phân phối này thì bạn tự đưa ra quyết định như nào bạn có thể thấy không ạ phân phối khối lượng lớn thì làm gì ạ làm gì nó không tích lũy như vậy nếu trong trường hợp tích cực nhé tích cực nó kéo lên vì bạn đang quan tâm cổ phiếu này nó tích cực quá kéo lên bạn mua bạn mua xong thì nó sẽ rơi đấy là cái phần lớn mọi người đang bị mắc cái bẫy này ngày xưa dũng cũng mắc rất là nhiều ngày xưa ra mắc rất nhiều cái này hay là fpt là fpt fpt đấy một vài cổ phiếu lớn cũng phân tích cho các bạn fpt cổ phiếu này giả sử như đây đây là quá trình hồi thôi quá trình hồi này nó cũng không khối lượng các bạn nhìn này nó lên được nó phải tất cả đáy nó lên được nó phải tạo ra những quá trình tích lũy giảm khối lượng lớn còn bây giờ lượng cung treo lửng phía trên rất lớn mà nó hồi như này thì cái vùng khối lượng này này dao động lớn khi các bạn nhìn thấy cú khối lượng này nó dao động lớn này có thể ngày mai nó tăng nhé nhưng cái quá trình này dao động lớn liên tục lên xuống như này thì cái xác suất thành công rất thấp nha xác suất thành công cực kỳ thấp nên bạn có đầu tư tại vì bây giờ nói bạn nó không tốt thì nó cũng không được bởi vì ngày mai nó lên thế tự nhiên bạn bảo là ông này bảo phân tích nó không hay nhưng bạn phải xem T4 T T3 T4 nó về thì cổ phiếu về bạn xem là nó có an toàn hay không hoặc là nếu bạn đầu tư dài hạn trung dài và dài hạn thì bạn thấy rằng là rõ ràng là nó sẽ gì ạ à? nó không có kết quả có hiểu không ạ tức là nếu các bạn đầu tư chung và dài hạn nó không kết quả hay là một bạn Dũng nói rằng là PVX chẳng hạn đấy thế thì chưa cần nói nhá PVX chưa cần nói PLX ạ chưa cần nói thì cũng biết rằng là cổ phiếu này làm sao ạ chưa phân tích ạ PLX ạ nếu mà phân tích PLX thì chưa cần phân tích nó gì cả thì chúng ta có thể biết nó làm sao ạ đây PLX ạ thì rõ ràng là cổ phiếu này không lên được Đấy, không thể lên được tại vì nó không cùng đồng thuận ngành. cái thứ hai nó lên này nó đã các bạn nhìn thấy không tức là cái cái phân tích này để các bạn tự phân tích được nhìn nhận ra biết ngay Đấy, phân tích này là các bạn thấy là nó lên nó hình thành cái vai đâu vai yếu hơn nhiều vai yếu hơn nhiều nên chúng ta thấy là sẽ không có cái gì cho chúng ta cả PGI đây là điểm mua nhưng nó bị sai nó bị lỗi thì phải bán thôi còn bây giờ không mua nữa tức là đây có điểm mua nhá nếu cổ phiếu điểm mua này mà nó ổn định nó sẽ nó chạy nó không ổn định chúng ta thoát thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là nếu đầu tư thì đầu tiên nó vẫn phải được sự đồng thuận nó phải sự đồng thuận cả ngành cả dòng thì bạn đồng thuận thì bạn mua cái gì nó cũng an an toàn còn nếu thị trường mà không đồng thuận thì cổ phiếu có tốt chúng ta cũng sẽ không thể nó đi cô đơn một mình được nên hôm nay chúng ta học nhớ là gì ạ đồng thuận đồng thuận và đồng thuận thấy chưa và hiểu rõ rằng là khi mà Dũng phân tích một bài nhóm cổ phiếu gì ạ à, cùng ngành mà nó không tốt thì sao anh chị em nhớ nếu mà Dũng phân tích ba bốn cổ phiếu trong ngành nó không tốt thì sao trong cổ phiếu tất cả cổ phiếu trụ trong ngành nó không tốt thì sao thì chúng phải làm nào ạ thế chúng ta phải thôi tốt nhất là một bán hoặc đứng ngoài nó thôi tại vì các cổ phiếu trong ngành không tốt thì nó không thể đi cùng đấy. thế thì đấy là cái mà chúng ta thế thì hôm nay thời gian thì nó cũng có hạn nên uh, Dũng xin tạm dừng ở đây thế thì Dũng có một số cái tổng kết như này các bạn này thị trường nó đang lao dốc như này bạn các bạn hỏi thì cái việc đầu tiên đó, Dũng không thể trả lời cho bạn là cổ phiếu bạn tốt hay không dù là cổ phiếu bạn tốt thì cái việc mà thị trường chung nó giảm nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nên cái đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái mọi cái khi mà phân tích về thị trường chúng ta phải nắm rõ được chu kỳ những cái sóng như thế này gọi là sóng hồi đấy ạ sóng hồi vậy sóng hồi này đi được sai không thì chúng ta cần phải sự xác nhận phải xác nhận dòng tiền cái điều bây giờ chúng ta thấy là điều tích cực thời điểm này và điều tiêu cực ở thời điểm này là gì ạ điều tích cực là đồng USD nó có xuống giảm tích cực ạ nó xuống giảm và tiếp tục giảm trong thời gian tới và khi nó giảm như vậy thì dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chảy vào Việt Nam tỷ giá được ổn định và khi tỷ giá ổn định thì có thể trong thời gian tới chính sách chính sách về của ngân hàng nhà nước sẽ được gì ạ sẽ được nới rộng hơn đấy là cái điều tích cực nhưng bây giờ chúng ta thì nhìn thấy rằng là đấy là cái nhìn mà chúng ta nhìn thấy thôi nó là như vậy đấy còn điều tiêu cực thì chúng ta nhìn thấy gì ạ năm 2023 nó sẽ có rất nhiều các khoản chúng ta gọi đến hạn phải thanh toán một là năm covid thì chúng ta thấy là có rất nhiều các gì ạ khoản vay mà chưa được gì ạ chưa được hoạch toán vào cái điều thứ hai là gì ạ nhóm bất động sản đặc biệt là trái phiếu thì việc chuyển đổi như nào từ trái phiếu sang bất động sản hay là từ bất động sản tức là trái phiếu à, trái phiếu sang bất động sản tức là thế chấp bằng, bằng bất động sản hay là việc trái phiếu sang cổ phiếu tức là chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu giá bao nhiêu thì rõ ràng là đây là những cơ chế còn cơ chế hoặc là có thể có rất nhiều các cơ chế khác nhau nhưng có thực hiện cơ chế không nhà đầu tư có sẵn sàng chấp nhận điều đó hay không đấy là một lại câu chuyện ngân hàng nhà nước thì không thể nào gì ạ hay là nhà nước thì không thể nào để bơm tiền cho bất động sản để gì ạ không không bị tức là để cho bất động sản giữ được giá hoặc không bị ảnh hưởng mà bây giờ các doanh nghiệp bất động sản một là ông không có vốn ông không có gì ạ tài chính thì ông phải bán cái bất động sản mình giá thấp đi để ông huy động vốn chứ không phải là ông gì ạ à, không có tiền giả ngân hàng nhưng ông vẫn giữ cái bất động sản giá cao thì cái việc này Dũng tin chắc là bản thân ở Trung Quốc hay Việt Nam họ cũng không làm như vậy nên cái nhóm bất động sản vừa rồi là gì ạ à, nó nhân cơ hội để kéo lên thôi ạ à. chứ nó không có có cái gì gọi là mang tính chất rằng là đẹp đẽ ở điểm này tuy nhiên thì có thể sau quá trình điều chỉnh thì bắt đầu giá bất động sản nó vào một cái mức độ tốt tức là cái giá giá bất động sản trên thị trường á câu chung phải là cổ phiếu bất động sản nó tốt thì lúc này cái việc là gì ạ người ta bắt đầu có lợi nhuận <clears throat> có doanh thu thì lúc đó mua cổ phiếu bất động sản nó mới là cái cơ hội chứ không phải là bây giờ mọi thứ nó vẫn chưa rõ ràng và chúng ta mua vào hoặc là chúng ta nắm giữ và mong rằng để đầu tư dài hạn thì có nhiều cổ phiếu nó sẽ không ổn định điều thứ hai chúng ta tức là trong nhóm ngân hàng bất động nhóm ngân hàng nhóm chứng khoán hoặc là một số nhóm khác thì chúng ta cũng phải biết rằng là cái nhóm nào đã tăng như tên lửa năm ngoái nếu nó tăng nhanh mà nó giảm nhanh thì cổ phiếu rất có rất lâu mới có cơ hội hồi phục chẳng hạn những cổ phiếu từ 20 nó lên đến 100 và sau đó nó giảm xuống về 20 <clears throat> thì rất lâu rất lâu và rất lâu nó mới quay trở lại chu kỳ tăng có những cổ phiếu nó mất khoảng 2-3 năm có những cổ phiếu nó mất phải thì ít nhất là một vài tháng chứ không thể nó tạo ra một xu tăng ngay được nên chúng ta cũng không thể nào mong muốn là có lợi nhuận giống như năm 2021 nên các bạn thấy không? việc lúc này cái việc duy nhất là chúng ta thì cần đó là xem lại toàn bộ cái sai lầm của chúng ta trong quá trình suốt quá trình đầu tư từ trước đến nay tại vì Dũng chỉ cần nói rằng là cổ phiếu này quan tâm cái thôi là đã nhảy vào mua kín rồi sau đó lỗ thì hỏi là thầy ơi bây giờ giải quyết như nào Và trong khi đó thì học rồi học rồi đưa ra kế hoạch đưa ra nhưng rõ ràng kế hoạch và cái kế hoạch giữa kế hoạch là cái làm là gì ạ nó không không không thống nhất với nhau khi mà kế hoạch mà làm không thống nhất nhau bản thân Dũng cũng có lúc như vậy nhưng rõ ràng là chúng ta cần phải gì ạ? phải phải nhận ra cái sai hơn bằng cách viết nhật ký chứ không phải ai đúng 100% hoàn toàn hết kể cả nhà đầu tư thành công cái điều thứ hai là gì ạ khi các bạn bán ra thì các bạn đừng có có quên nó đừng có quên nó đừng có quên cổ phiếu đừng có sợ cổ phiếu bởi vì cổ phiếu bán ra bởi vì chúng ta bị vi phạm cắt lót chúng ta bán ra thôi sau đó nó hồi phục nó quay trở lại thì một vài cổ phiếu nó vẫn giữ được cái nền tảng tốt chúng ta mua vào và đó chính là cách mà chúng ta sẽ gì ạ không bỏ qua những cổ phiếu tốt sai chúng ta bán ra nhưng nếu mà nó có cái nền tảng tốt chúng ta quay trở lại mua sau đấy là cái mà Dũng muốn gửi anh chị em à, hôm nay là ngày thứ tư và chỉ còn một vài ngày nữa ngày à, Dũng bắt đầu đến cái chương trình offline đầu tư theo xuống dòng tiền à, chương trình này sẽ được diễn ra như sau ạ khi các bạn tham gia các bạn được học qua online tức là cái những cái video có quay sẵn học qua zoom trực tiếp từ BD và đặc biệt là học qua offline và hai ngày tức là chúng ta sẽ học từ nền tảng qua video để các bạn có kiến thức nền tảng sẵn qua zoom để chúng ta thực chiến và qua offline để chúng ta một có những câu hỏi nào mà chúng ta cần hỏi chúng ta hỏi thứ hai là những cái cổ phiếu nào chưa tức chúng ta chưa hiểu chưa hiểu bản chất chưa hiểu nguyên nhân tại sao nó tăng chưa hiểu tại sao nó có thể lên nó đi bao lâu chưa hiểu rõ dòng tiền nó vận động như nào thì tất cả cái điều này sẽ được gì ạ Dũng sẽ giải thích để giúp chúng ta hiểu rõ đặc biệt là các bạn đang bị tâm lý giống như cái bạn nãy Dũng chia sẻ đó là vừa nói cổ phiếu là đã mua rồi thì làm nào để quản trị được cái điều này thì Dũng hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta xử lý cái vấn đề tâm lý gọi là FOMO trong quá trình đầu tư à, cái việc mà các cổ phiếu quay xe hay là không quay xe thế thì nếu bạn nào học về VSA thì các bạn hiểu rõ rằng khi một cổ phiếu biến động mạnh quá thì thường sẽ bị rũ bỏ còn quay xe lên hay không thì chúng ta cần phải sự xác nhận lúc đấy chúng ta mới biết được cổ phiếu nó có tốt hay xấu một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc chúng ta sẽ có những quyết định đầu tư đúng đắn trong thời điểm điểm này ở năm 2023 là năm và chúng ta một là các bạn dành thời gian để học tập học tập có rất nhiều phương pháp học tập sách vở bây giờ rất là rẻ các bạn có thể mua sách để nghiên cứu bởi vì học từ sách vở là rẻ nhất trong những quyển sách cái điều thứ hai là gì ạ trong thời điểm này các bạn cứ thử tìm tìm hiểu xem là những bạn nào có khả năng thành công để chúng ta gì ạ có thể giúp chúng ta thì chúng ta chơi những người thành công chắc chắn chúng ta là người thành công chơi năm người thành công chúng ta sẽ là người thành công thứ sáu chúng ta có thể gì ạ tự học tự viết ra những nhật ký của mình viết nhật ký là cách học nhanh nhất chứ trong tất cả những học nếu các bạn không có viết nhật ký thì dũng tin chắc là FOMO cái sai lầm liên tục xảy ra lần hết lần này đến lần khác và trong trường hợp bạn muốn đi nhanh hơn muốn đi nhanh hơn thì có thể tham gia những chương trình và Dũng à, có lẽ là rất lâu rồi đây là lần duy nhất trong ờ, phải ba bốn năm qua khi bắt đầu Dũng quay trở lại họ đào tạo offline nhưng năm 2016 17 thì gần như là à, tháng nào Dũng có chương trình offline sau đó thì Dũng dành toàn bộ thời gian để, để online nhưng tuy nhiên thì thời điểm này để cho chúng ta hiểu rõ giao lưu rõ hơn thì mong rằng sẽ đồng hành các bạn trong chương trình tiếp theo chúc các bạn có uh, buổi tối thật nhiều năng lượng và vui vẻ hạnh phúc xin cảm ơn